Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay mình tiếp tục chơi một trận solo squad Thì các bạn sẽ bắt đầu start nào, bắt đầu trận đấu nào Hôm nay mình sẽ tổng xem sẽ được bao nhiêu kill nào Ok, cái đoạn video này ấy, mình đã được tua nhanh đi rồi các bạn Bây giờ mình tua nhanh những đoạn mà không ai cấn Mình chỉ tua nhanh hai highlight những đoạn mà xử lý rồi Thì ok các bạn nhá Ok, let's go Bạn nào muốn xem full đây thì xem qua cái channel livestream của mình nha Ok thời điểm là tất cả Oh. ควายนาง não. chưa thấy nó ở đâu nhỉ Ôi rồi ôi Úi dồi, thế mà cũng chết Lùi lại, lùi lại, lùi lại Úi dồi Hai viên Ai chà, hôm nay bị làm sao vậy ô quát không thể tìm được trời ơi nó sấy bằng khẩu gì vậy ô nó công súng rồi Amen. men kia còn một thằng ô mày lộ rồi con ơi Ôi rồi đơn giản vậy Rồi bây giờ mình dừng thật nha Bye bye các bạn nha Hẹn gặp lại các video lần sau Bye bye các bạn Ok Trời ơi bắn trượt mấy viên slip kìa Tiếc thật Biết thì làm sao mà bắn trượt mấy viên slip